Vâng, xin được tiếp tục nồng nhiệt chào đón quý khách hàng đến với chương trình giới thiệu xe buổi chiều ngày hôm nay và liên tục chương trình giới thiệu xe chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý khách hàng một cái mẫu sản phẩm tiếp theo đó chính là chiếc xe Toyota Innova sản xuất năm 2006 bản G xịn không kinh doanh taxi không dịch vụ xe gia đình sử dụng từ đầu đấy là chiếc xe không kinh doanh taxi, không dịch vụ cho nên là nội ngoại thất của nó còn khá là đẹp. Máy zin nhá, chưa sửa chữa, chưa chạm đất. Trước hết thì tôi quay tổng thành phía bên ngoài của chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi. Chúng ta thấy là thân vỏ của nó còn rất là mỏng luôn, rất là mỏng. Đấy. Sơn xi si của nó cũng còn khá là đẹp. Màu ờ, vàng cát là cái màu thịnh hành nhất của dòng Innova và cũng là dòng đắt nhất của chiếc xe này nha quý vị nhá Đấy, trước hết thì tôi quay tổng thành phía bên ngoài của chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi là một chiếc xe G xịn sản xuất năm 2006 là một chiếc xe đa dụng 8 chỗ ngồi đến từ thương hiệu Toyota của Nhật Bản nhá quý vị nhá. Đấy, có thể nói là cái dòng Toyota là dòng xe thương hiệu luôn, thần thánh luôn quý vị ạ. Đấy. Nó à, độ bền bỉ của nó thì khó có thể à, hãng xe nào có thể sánh được với cái độ bền bỉ về cái độ uh, tiết kiệm nhiên liệu đấy và bây giờ thì tôi đi một vòng quanh xe để quý vị và các bạn theo dõi thật kỹ sau đó chúng ta à, đưa ra cái quyết định lựa chọn của mình nhá đấy thân vỏ của nó khá là mỏng là một chiếc xe nguyên bản từ A đến Z nhá không có một lỗ nhỏ trên chiếc xe này đấy keo chỉ zin 100% máy máy nguyên đấy máy số nguyên bản nhá quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn đấy biển Hà Nội tên tư nhân và chúng tôi mua của chính chủ luôn đấy đấy vỏ của nó đây tôi quay thật gần để quý vị các bạn theo dõi đây rất là căng luôn nha quý vị nha đấy đấy và vừa rồi thì tôi đã đi một vòng quanh xe để theo để để uh, quay cho quý vị và các bạn uh, theo dõi cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này và bây giờ thì uh, tiếp tục chương trình tôi đi vào từng phần à, chi tiết của chiếc xe Toyota Innova sản xuất năm 2006 bản G xịn không kinh doanh không taxi trước hết là chúng ta thấy cái mặt cabo phía trước của nó đây đấy về cái mặt cabo của nó thì chúng thấy là sơn vỏ của nó còn khá là mỏng nước sơn cũng còn khá là đẹp đấy cụm đèn pha phía trước thì cũng đã được uh, chủ nhân người ta bọc inox và độ đèn siêu sáng rồi quý vị nhá đấy cái mặt ga lăng phía trước đây và kèm theo nó là biểu tượng Toyota cũng còn à, tương đối là đẹp đấy. đấy và tiếp theo nữa là à, tôi đi vào cái khoang lốp đây chúng ta thấy rằng cái khoang lốp của nó là một chiếc xe không dịch vụ cho nên là chúng ta thấy nó cũng còn khá là đẹp đấy cái nhựa phủ của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản luôn và cái lốp này thì cũng còn tương đối là dày ta lông còn khá là đẹp với chiếc ờ, lốp này thì chúng ta đi khoảng 2 năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp là lốp của nó là lốp Michelin đi rất là êm luôn đây bộ la răng đúc theo xe của nó đây đấy tiếp theo là cái khoang lốp bên uh, uh, sau đây chúng ta thấy đây đấy nhựa phủ của nó cũng còn nguyên bản đây đó, keo chỉ đây đặc biệt là cái keo chỉ uh, cua lốp đây vẫn còn nguyên không mất một phân nào kể cả cái gót khoang lốp phía dưới đây cũng không bị uh, dỉ một tí nào luôn quý vị nhá đấy cái uh, keo chỉ cua lốp đây còn nguyên luôn là một chiếc xe không kinh doanh sassy còn vuông đét đấy xanh lét luôn đấy và cái lốp phía sau này cũng còn khá là đẹp luôn cũng phải hai năm nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp và chủ nhân người ta mới thay bốn quả lốp à, Michelin quý vị ạ đấy tiếp theo nữa là cái khoang lốp à, trước bên phụ đây đấy, chúng ta thấy đây cái à, keo phủ của nhà sản xuất đây vẫn còn nguyên bản và cái lốp phía trước này cũng còn khá là dày đúng không ạ đấy cái khoang lốp và phía sau bên phụ đây đấy sắt xi của nó cũng còn vuông đét luôn đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục của đây nhá quý vị nhá rất là đẹp đấy nếu là các cái dòng xe chạy dịch vụ chạy taxi thì chỗ này của nó sẽ không còn đẹp đẹp như này đâu đấy chúng thấy là keo chỉ đây đấy keo chỉ vẫn là keo chỉ zin của nhà sản xuất cái lốp phía sau này cũng còn khá là đẹp và bây giờ thì tiếp tục tôi đi vào nội thất bên trong Đấy, nói về nội thất bên trong của những cái chiếc xe mà không chạy taxi, không chạy dịch vụ thì nội thất của nó còn khá là tươi đấy đặc biệt như chiếc xe này đây chúng ta thấy là cái mặt tắp lô phía trước của nó còn rất là đẹp rất là sáng luôn nhá nhựa nhựa của nó rất là tươi đấy cái mặt à, tắp lô mặt bàn thờ đây không có dấu hiệu gì của sự khoan đục của đây đã được chủ nhân người ta độ thêm màn hình camera lùi rồi đấy các cái ừ, nút điều khiển kia chúng ta thấy không bị bạc màu không bị mất chữ tí nào cả đấy đặc biệt nữa là cái mặt vô lăng của nó đây Chúng ta thấy còn rất là sáng luôn Biểu tượng Toyota kia cũng không bị bạc màu một chút nào Đấy Chúng ta thấy là vậy Đấy Trần của nó đây Đấy Điều hòa điều hòa ba vùng nha quý vị nhá Trần Đấy chúng ta thấy căng đét luôn và rất là sáng không bị sùi Đấy Đây hàng ghế phía trước đây Hàng ghế thứ nhất đây Chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự rách vá hay là bị bạc màu đây cả Nó còn rất là tươi, rất là căng luôn quý vị nhá Đấy Đấy rất là đẹp luôn Đấy kể cả đây kể cả chúng ta nhìn xem đấy các cái dãy số của nó đây nên là nó đang bị hơi bị mờ một tí để tôi lên nét đấy các cái dãy số của nó còn rất là rõ ràng luôn đấy các cái con số rất là nét đấy đấy tay phanh rồi hộc để tay còn khá là đẹp đây cái tab bi cửa phía trước bên phụ đây chúng ta thấy là cái vân gỗ của nó còn rất là sáng các cái phím bấm không bị à, bạc màu gì cả nhá đây và nhựa của nó đây chúng ta thấy không bị mòn nhá riêng đối với dòng xe taxi thì những cái chỗ này trắng tinh rồi quý vị ạ đấy đấy đây cái phần uh, nhựa phía dưới đây còn rất là sáng màu kem đấy và keo chỉ thì không bàn đến nha quý vị nhá đây tôi vẫn quay cho quý vị các bạn theo dõi keo chỉ của nó là zin tuyệt đối không mất một phân nào kể cả phần phía dưới này là phần thay tiếp xúc với nước đấy chúng ta thấy là như vậy tiếp theo nữa là cánh cửa uh, sau đấy cửa vẫn đóng vẫn còn bùm bụp luôn đấy cái hàng ghế thứ hai đây Chúng ta thấy còn rất là sáng luôn nha quý vị nhá Đấy để tôi lấy nét Đấy cái hàng ghế thứ hai đây Cũng còn rất là nét luôn Quý vị ạ rất là sáng luôn đây cái táp bi cửa đây Đấy cái vân gỗ của nó còn rất là tươi Nhiều xe nó bị bạc màu rồi nó chuyển màu rồi Nó sang màu khác Đấy nhưng mà chiếc xe này đây kể cả táp bi của nó đây còn rất là sáng Và điều đặc biệt nữa là chiếc xe này tôi chưa dọn dẹp gì đâu Cũng mới chỉ rửa qua bên ngoài thôi Sau đó là quay luôn trực tiếp để quý vị và các bạn theo dõi và giá của chiếc xe này thì chúng tôi đang giao bán với giá là 318 triệu đồng Bao hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa nhá Điều hòa ba vùng mát lạnh luôn Trần của nó rất là sáng Đấy kể cả cái hàng ghế thứ ba đây Chúng ta xem cũng còn rất là sáng luôn Đấy Vâng, nếu quý vị và các bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi thì hãy nhanh tay nhấc máy.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 Rất là tươi, tươi như mới luôn đấy. Đấy. Đấy, chúng ta nhìn thấy cái chân ờ, phanh và chân côn này còn rất là à, dày luôn đúng không ạ đấy màn hình camera lùi đầy đủ hết rồi đấy à, bây giờ đến ờ, khoang máy nhá để tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn đây chúng ta thấy là cái rằng phía trước đây chúng ta thấy còn nguyên bản luôn nhá đây còn tròn xoe luôn không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng ở đây cả đấy đây đấy tem của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản luôn đấy hai bên má đây đấy không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng ở đây cả tất cả mọi thứ còn nguyên bản luôn má bên lái đây à, keo chỉ uh, cabo trước đây Đấy, các cái lỗ bấm tròn xe đây không có mất một phân keo chỉ nào cả đây tem của nhà sản xuất Đấy. biểu tượng Toyota dập nổi ở đây Đấy, vẫn còn rõ ràng luôn nha quý vị nhá đấy nếu bị đâm đụng mà nó bị gấp tôn ở chỗ này thì thấy là à, sẽ biểu tượng này sẽ không còn luôn đấy và điều đặc biệt nữa là một chiếc xe nguyên bản nha quý vị nhá zin đấy máy chưa một lần hạ nha quý vị nhá đây ai có khi là rất là khó luôn kể cả điều hòa nhá đấy, đây chúng ta nhìn cái con ốc gần gần đây vậy đây các cái con ốc mặt máy gần gần đây vậy đây đấy phía dưới này rất là khó đây trời nó cũng hơi tối tối rồi nhưng mà cam kết với quý vị là chiếc xe này chưa một lần máy chạm đất nhá để sửa chữa bất kỳ gì cả một cái gì cả đấy máy là máy zin nhá quý vị nhá đây để tôi lấy điện thoại thì soi xong bắt đầu là máy của nó rất là khô ráo nhá quý vị nhá đây chúng ta nhìn thấy con ốc chân máy kia chưa Đấy Rất là khó đây Rất là khó nhỉ nói chung là máy zin đấy chưa một lần hạ đất đấy nguyên bản đấy. đấy đấy tôi nổ máy cho quý vị và các bạn ta nghe cái tiếng máy nhá đấy máy là đang nổ cho quý vị nhá đấy, rất là êm luôn đấy và chiếc xe này chúng tôi chưa dọn dẹp máy gì đâu đấy. mua về là quay luôn để quý vị và các bạn theo dõi luôn đấy đấy, đấy. rất là đẹp nha đây bây giờ chúng ta có thể nhìn à, được cái con ốc uh, chân máy phía dưới kia rồi đúng không ạ đây rất là khó nhỉ đây đấy con ốc trên máy đây đấy chúng ta cố gắng à, theo dõi một chút chưa một lần mở chưa một lần hạ nha quý vị nha chưa một lần sửa chữa nha đấy, cố gắng để quay cái con ốc chân máy này cho quý vị các bạn theo dõi đây và máy của tôi đang nổ nhá rất là êm luôn đấy Đấy, máy VVTi rồi Động cơ tiết kiệm nhiên liệu rồi Đấy, Đấy Máy đang nổi Và bây giờ thì tôi quay tổng thành phía bên ngoài một lần nữa để quý vị và các bạn theo dõi về chiếc xe Toyota Innova sản xuất năm 2006 ấy và là một chiếc xe bản G xịn không kinh doanh không taxi không dịch vụ cam kết với quý vị là không kinh doanh không taxi không dịch vụ xe zin nguyên bản từ A đến Z không có một lỗi nhỏ máy zin số zin đấy nội thất tươi như mới luôn đấy đây nội thất bên trong của nó đây một lần nữa quay để quý vị và các bạn theo dõi đây màn hình camera lùi đầy đủ nhá đây chúng thấy nội thất tươi chưa đấy từ cái hệ thống tắp bi cửa đây còn rất là sáng đấy cái lòng sơn cửa đây cũng rất là sơn zin luôn đấy keo chỉ thì không thể phải bàn rồi đấy, cánh sau đây đấy các cái hàng ghế của nó thì cũng còn rất là sáng luôn không bị bạc màu gì cả đây tắp bi cửa đây đúng không đấy còn rất là sáng đấy đấy đây cánh cửa bên lái đây đấy còn rất là sáng và giá bán của nó là 318 triệu đồng bao rút hồ sơ bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách đặc biệt quý